Okay, today we will study about the new topic, right? And uh, revise a new topic about the home, right? We talk about the home. Nào về ngôi nhà của mình được chưa nhỉ? Về um, tổ ấm của mình, the home. Yes. Okay. Nào bây giờ về the home của các bạn đi. <coughs> Thì các bạn nói cho cô biết nào uh, các bạn ở nhà một tầng hay hai tầng hay là mình ở chung cư hay là mình ờ, ở ở nhà vườn hay gì nào cô thì nhà cô là nhà vườn thế là nhà các bạn như nào the home của các bạn như nào các bạn comment cho cô nào cái the home của các bạn như nào nhỉ? apartment à biết là apartment thế là nhà con là apartment đó. căn hộ đó. nhà cô nhà vườn này con giống cô nhà vườn sống rộng giò apartment chật lắm <laughs> okay. Now the first word today I want to talk to you is the apartment, right? The apartment. Con ở chung cư, rồi chung cư, Khánh Vân. Hey. Now, the first word here. Nào cái cái chung cư đúng chưa? Giờ cái căn hộ, cái chung cư mà các bạn đang nói đến đây giống như là à, nhà của Khánh Vân này, rồi đó thì là mình có từ apartment, right? cái từ này chắc là khá, khá, khá là là mới với một số bạn đấy nào cái nhà của Khánh Vân nào đây nhà của Khánh Vân đây mường tượng nha Khánh Vân bảo Khánh Vân ở chung cư đúng không đó đây là Khánh Vân đang ở trong một cái apartment đó repeat after me các bạn luyện cho cô nào apartment nào apartment yes apartment đây cô sẽ gọi một bạn nhá, cô sẽ gọi một hai bạn lên đọc xem là bạn Giang đọc với cô nào. Giang. Giang nào. Giang thấy vừa mở mic bị lỗi rồi. Ok, cô sẽ gọi bạn Minh Sáng nào. Bạn Tommy ấy, Tommy. Ờ, hả? apartment. Ok, one more time nào. Apart, apart là sai rồi nào. Gần đúng thôi. Apart, apartment. Apartment. Ok, đấy là đọc chậm đúng không? Con con dùng là con vỗ tay cho cô nào. Apartment. Apartment. Nào con cứ là ờ. ờ. apartment Part con đánh à apartment apartment part part ok nếu mà minh minh sáng vào đây đọc là park là cái công viên đấy right ok good job nào có nhiều từ là bao nhiêu âm tiết thì mình cứ vỗ tay gần đấy âm tiết được chưa yeah thank you minh sáng được chưa nào có từ apartment dành cho những bạn chưa biết uh, viết từ này thì cái từ này thì các bạn viết vào vỏ nhá được không nhỉ mình tiếp tục là mình sẽ ôn từ tiếp theo nào cái từ này thì chắc chắn là gần như bạn nào cũng biết rồi đó là cái ghế mà có hai cái tay ở bên cạnh ý à, các bạn có ghế có hai tay bên cạnh không cô có này à nhưng mà nó không đủ cao để cho các bạn nhìn thấy right đây có có hai cái tay để để mình vị tay vào này đó các con có không có bạn nào có không cái ghế mà để mình vị tay vào ấy hai tay để hai bên này yeah bạn Khánh Hà có không no nhà con có bốn cái nào đúng rồi cái ghế nha đây các bạn đều biết là cái từ arm đúng không arm arm là tay arm là cái tay được chưa nhỉ chair ghế cái ghế mà nó có cái chỗ để có cái chỗ để tay gọi là arm chair nào armchair ghế con không đủ cao cho con nhìn <laughs> ừ đúng rồi nào bạn nào đọc được từ armchair cho cô nào armchair nào Khánh Hà nào Khánh Hà nightmare rồi nightmare luôn armchair good job armchair rồi đấy đọc phải thế chứ để cô xem nào các bạn nào mà bạn cứ vẽ lên bảng ấy nhỉ Con được vẽ lên bảng không nhá rồi tiếp theo nào con ở nhà tầng rồi rabbit rabbit là bạn gì nhỉ bạn tên bạn để lại uh, tên nào tiếp tục nào có armchair rồi đúng không mình có armchair rồi nào các bạn ghi bài vào vở nào nếu bạn nào chưa biết từ này các bạn ghi bài vào vở nhá the next word we have here is an armchair armchair right next one bây giờ có armchair rồi thì mình có cái gì tiếp đây yes mình có một cái bed here we go đằng sau các bạn có cái bed nào không cô thấy có rất nhiều bạn đang ngồi ở trong phòng học thì các bạn sẽ có cái bed đằng sau đúng không rồi cô xin mời bạn phạm khánh ngân nào khánh ngân nào yes khánh ngân mở mic cô nào con bấm vào cái chỗ mà yes ý. ok xin chào khánh ngân Good evening. Yes, good evening. So now, can you read out loud this word for me, please? Bad. Yeah. Oh, bad. Good. Nào bây giờ nhân tiện có Khánh Ngân đây thì cái phòng mà có cái giường nào? Bedroom. Good job. Đúng rồi, đúng không nhỉ? Thì à, rất là đơn giản đó, cái từ tiếng Anh cũng rất là đơn giản đó, đúng không? Cái bed là cái giường không? Ờ, cái phòng có cái giường bedroom là phòng gì nhỉ phòng ngủ đúng không right yeah okay now so thank you phạm khánh ngân nào các bạn nào liên liên tục với cô là bed bed bed good okay bedroom bedroom bedroom here we go next one nào trong bedroom được chưa rồi bây giờ cô đến một cái phòng khác nhá cô đến một cái chỗ khác nào à đây cái bồn tắm nào cái bồn tắm nào bathtub bathtub đây là nhà tắm á đây là bồn tắm đấy nhà con có cái bồn tắm to đúng này không bathtub no con có nào giống như nhà Khánh Trang đây nhà Khánh Trang bảo là a à đây nhà con có gặp hơn có này có cái bathtub được chưa nhỉ yes bathtub wow great yeah nào trong cái phòng mà có cái, cái bathtub này thì lại có một cái người ta gọi là phòng bathroom rồi bathtub bồn tắm anh Thảo chính xác bathroom bathroom nào bathroom đây cái phòng mà có cái bath shop này thì gọi là bathroom giống như cái bed đồng cái bed là cái giường nhỉ thì cái phòng mà có cái giường gọi là bathroom, right thế còn còn cái việc mà cái cái bathtub là cái bồn tắm mà cái phòng mà có cái bồn tắm này gọi là cái bathroom được chưa rồi nhớ nhá here we go now tiếp tục nào Thế mình mình đến tiếp tục cái phòng này nhá. Mình có một cái hall. <coughs> mình có cái gì đây? Kitchen. Kitchen. Kitchen. Kitchen. Nào cái kitchen là phòng gì đây nhỉ? Các bạn nhìn là comment cho cô là phòng gì đây? À Khánh Trang bảo đây là phòng bếp, chính xác. Phòng bếp các bạn đã biết không các bạn đã biết nữa không à ừ rồi hóa ra là mạng cô bị yếu đúng rồi các bạn comment đúng lắm đây là phòng bếp là chưa nhầm phòng bếp mà chỉ để nấu ăn với cả giờ bát thôi nhá <laughs> Peter là bạn nào Peter nói cái gì cô không nhìn được bạn Peter vừa nói gì ừ cảm ơn Ngọc Hân nha chút nữa để cô xử lý nào on bếp kitchen kitchen right trong phòng bếp thì có cái gì đúng rồi trong trong cái kitchen thì mình lại có cái gì nhỉ cái gì đây cupboard cupboard cupboard cupboard nào con nhìn đoán thấy cái cupboard là cái gì đây cup được chưa cup ok cái độ này khắp khắp là gì khắp khắp là cái cốc đúng không cupboard cái cái cái cái cái tủ mà đựng cốc gọi là gì tủ bếp rồi thông minh thế comment kìa thông minh thế nào tủ bếp đúng không cupboard um, thực ra là nó cũng không phải là chỉ để đựng cốc đâu nó còn để gì nữa nhở Ờ, đúng rồi để bát nữa để bát để son để nồi cô chẳng gọi em chút nào ôi cô xin thôi <laughs> cô tiện tay thì cô nhìn ở trên này có ai thì cô bật thôi các bạn cứ comment cô đọc hết mà thiệp nhá không sao dạo dạo này thì các bạn đang ôn thi các thứ thì mình học chương trình bình thường thôi còn sau các bạn ôn thi xong thì hè mình nhộn nhịp hơn được không có nhiều trò chơi tương tác hơn lớp mình sẽ tương tác như cái đợt trước right không phải sao không phải không sao hết được chưa nhỉ rồi các bạn vừa nói đúng rồi đựng bát đựng ly đựng đũa rồi cái cupboard này chưa nhỉ các bạn chỉ nhớ cần nhớ mỗi từ cup thôi à, cup board các bạn biết rồi mà board board cái cái bảng này hoặc là cái cái cái chạn được chưa nhỉ cupboard chạn cốc thì mình còn đựng cả bát này đựng cả ly đựng cả nồi đựng cả đũa gì nữa đựng cả dao ở trong đấy được luôn nữa nhỉ đúng không Ờ, không đựng con gà được con nhá không ai đựng con gà <laughs> trong cắp bót cả right nhá Đức Phong nhá Đức Phong nhá không ai đựng <laughs> gà trong cắp bót đâu nhá ok so nào thì trong cái <laughs> Đức Phong vừa comment mà Đức Phong bảo đựng con gà trong cắp bót hôm nay chơi quiz không cô phải học quá chứ tuần sau mới chơi được chứ không học rồi chơi gà trong tủ ok now so nào tiếp tục nào cái mình uh, có cái có cái cup có cái uh, cupboard rồi đúng không để xem là bây giờ mình sẽ đến cái phòng nào tiếp theo nhỉ à mình đến living room đi nào ok here we go we have a living room mình đến phòng khách đi right trong phòng khách nào phòng khách thì có nhiều đồ hơn nào phòng khách chính xác a living room living room yes living room cái này là ôn tập thôi chứ cái này các bạn học hết rồi nào trong cái phòng khách này có cái gì đây nhìn này yes rồi có cái sofa right sofa ok cái sofa các các mẹ các bố ở nhà ấy gọi là cái sofa đấy à đúng rồi em không có nhà ở ừ, nhà cỗ không có thì cô chỉ có cái bộ bàn ghế gỗ thôi được chưa đầu tiên là mình có cái sofa chưa nhỉ right next one we have cái gì đây cái gì xanh xanh đây what is this yes mình sẽ có tree đúng không tree đâu ờ, nhỉ có tree đúng rồi tiếp theo trong cái living room này mình còn có gì nữa trong cái living room à có door đúng rồi chính xác có cái door here đâu cô, cô mở cái door xem nào door đâu rồi d là có cái cái door đúng rồi vừa bạn bảo là có cái door bạn Kim Cương các bạn uh, report cho cô các cái trường hợp um, nha để cô tí nữa cô cô cô cô xem nhá được không nhỉ rồi có cái door rồi nhìn rất chính xác living room này có cái sofa này có tree này có door này thế còn có gì nữa nào à cái này cái television cái tele television hả ờ uh, no con nghĩ đây không nào cái te television nào rồi cái tivi <laughs> rồi tivi ok nhưng mà cái cái ở trong hình vừa nãy thì lại không phải là cái tivi đúng không thì là cái gì nhỉ là cái television à? ngoài cái television cái, cái, trong cái living room này trong cái hình này có cái gì đây à đúng rồi is a computer nhưng mà hiện tại ở trên uh, cái list từ của cô thì không có từ computer cho nên là các bạn comment và các bạn để trên phần comment của các bạn nhắc bài nhá rồi có từ computer rồi ở sao trong living room phải có lò vi sóng hả con à. <laughs> trong living room có lò vi sóng trời đất ơi các con nè, rồi đúng rồi có bạn phát hiện rất tốt có cái table đó đúng không yes exactly table rồi trong living room có nhiều thứ nhờ nào là sofa này tree này rồi có cái cửa door này đúng không lại còn có cả cái ờ, table nữa bàn để báo sách đúng không cũng là bàn để để, để ờ, gì nhỉ ờ, để nước này thường thường là ở nhà các ông các bà hay là bố mẹ thì thường thường để một cái bộ ấm chén ở trên này đúng không đó có khách thì đến là mời trà này hay là tết thì để bánh kẹo lên trên này đúng không nhỉ nhà cô có mấy cái tivi cô xin khai thật với các con là nhà cô hiện tại không có cái tivi nào đây không hề có một cái tivi nào no TV right <laughs> rồi có cái table nên mà mình come back lại cái living room nào là mình có cái sofa đúng không rồi mình có tree này rồi mình có door này mình có table này, đúng không với ấy bạn còn phát hiện ra ở trên cái table có cái newspaper nữa đúng không có cả rug nữa rất tốt biết nhiều từ hơn cả cô đấy nào thế bây giờ có cái gì nữa con nhìn vào đây nhìn vào đây xem có gì nữa nào cái gì đấy cái gì nữa nhỉ rồi có cái gì nhỉ chair đúng không cái chair vừa nãy mình học là cái arm chair thì là là cái ghế mà nó có hai cái chỗ để tay tuy nhiên là cái tray thì nó lại là uh, đồng không mông quạnh thôi không có cái chỗ nào để tay cả đó nó chỉ là cái tre thôi right cứ cho là bạn nào biết đọc từ này nào bây giờ cô sẽ gọi đây cô mở lên cái nào ai yo hiệp đây hiện ngay khu hiệp đây rồi here yeah tre nào bây giờ cô sẽ mở cái ảnh living room ra nha vừa nãy cô dạy những từ nào rồi hiệp nhỉ um, sofa good job next one television Here. Mm. Mm-hmm. What um, here? George. Door. Door. Tree. Here. Tree. Good job. Okay, now uh, I I I want to know that what it is here in red. Do you know that? Rack. <laughs> okay, what is on the table here? Newspaper. Uh huh. Good job. So what is on the table now? Television. Good job. This is what is this television? Are you sure with it? Computer. A computer. Good job. <laughs> So now, um, next to the table, what it is here? Chair. à this is share good job đấy cái living room chỉ loanh quanh luẩn quẩn có mấy cái này thôi ngoài ra nó còn có những cái gì nhỉ trong phòng cô còn có một cái loại nó gọi là cái lamp đúng không Mirror. đây con có cái này không có ạ okay what this here lamp a à, good job there's a lamp mirror có gì nữa có gì nữa mirror mirror ok mirror nhưng mà thường thường mirror thì có đọc ở, đọc ở trong phòng living room không có đặt trong living room không các đoán xem không nhiều lắm rồi. không nhiều lắm đúng không ví dụ như mà phòng bé như phòng cô thì có thể là đặt cả trong phòng living room nhưng mà thường thường thì là cái này đặt trong phòng nào đố hiệp phạm mà các bạn biết đấy à <laughs> mai có comment rồi này đố có biết là mirror đặt, đặt ở đâu ai chà đố luôn mirror nhá cái loại mà standing mirror luôn cái cái loại standing mirror là cái loại gương to này cái loại mà đặt trong chơi của con có đặt một cái standing mirror đấy cô ạ à thế á có đặt luôn thường thường mà để phòng khách là phải đặt một cái mirror mà nó to hoành tráng ở giữa cái tường đúng không to đùng ở chỗ cái tường ấy đúng không tranh ảnh nữa đúng rồi ở giữa cái tường ấy đấy thường thường là nhà hay như thế đúng không sẽ để to đùng cái mirror, à, cái mirror đúng không rồi cái mirror thì thực ra là để đâu cũng được picture đúng chính xác picture đúng rồi sao mà thông minh thế picture rồi picture thế là how many people are there in your family yep five yes five cô nhớ yes. là chỉ có four thôi mà tại vì là cô nhớ có chị của con nữa mà cô cô cô con tưởng cô vào trong cái ảnh này cơ à cô chuyển trong ảnh cô hỏi ờ, con cơ cô hỏi hiệp cơ four for đúng không ừ. right rồi thế thì dập đoán xem là trong trong cái đống này trong cái từ này nó còn cái từ nào mà để được trong living room không các bạn ở bên này nhìn thấy hết là các bạn comment nhiều thứ lắm không nói là được không hả các bạn này không các bạn ở trong lớp mình nhìn ra nhiều nhiều thứ để đặt trong living room lắm nhà con chả có à, cái picture ở đặt ở living room picture nữa đúng không nào thế trong cái list từ này thì con nghĩ là còn cái gì đặt ở trong living room nữa không à có bạn đặt kìa các bạn kìa các bạn nhìn rồi đấy radio cái gì cái gì radio Ah, uh, yes, it's a radio, right? Good job. <laughs> Where's the radio? ah, <laughs> uh, yeah, here we go, radio. Nhưng mà giờ này thì có ai đặt radio nữa không? Như thường thường thì cô là rất hiếm nhìn cái radio trừ khi cô về quê không thì vô thăm hết của con cũng đặt radio một cái radio to mà à radio to radio to đúng không cái, cái loại hiện đại hơn đúng không chứ radio trong hình của cô là radio cổ lắm rồi <laughs> rồi thank you hiệp phạm nhá lần nào gọi hiệp phạm cũng rất là giữ vững phong độ và thậm chí là nhiều khi cô thấy là còn hơn thì uh, chút à nhớ là cô sẽ uh, gửi cho các bạn uh, cái uh, phần mềm này các bạn có thể tự tải về máy được không? Vâng ạ. Nếu các bạn nếu con gửi ngay trên nhóm thì các bạn có tự tải về máy được không? Con hỏi bố chứ con chịu. Ừ, chứ con chịu đúng không? Rồi quê cô ở đâu á? Tải đâu? Ok. Rồi thế nha. Ok nào, thank you Hiệp Phạm nha. Chút nữa là cô sẽ nhắc cả lớp sau. Rồi, bây giờ Nghiệp Phạm đã xử lý cho các bạn rất nhiều rất nhiều các từ vựng để hút nó trong cái living room này được chưa nhỉ? À, chút nữa tâm sự sau nha, học đã được chưa? Rồi, mình có cái door này Yes, a door này, a tree, a sofa, a table. Yeah, even that we have a newspaper, we have newspaper on the table now. Uh -huh. A drug is under the table. a red rock, and uh, um, another another table here on it we have a computer and uh, a chair oh, cái bàn thờ là gì trong tiếng Anh nào <laughs> mat mat ok mat cái chổi à cái thảm à, cái chổi là chóc và cái mat bằng cái từ rock, rock đây cái mat bằng cái từ này này o u g rock nó bằng nghĩa với nhau hết nó chỉ khác cách viết thôi here we go yeah bài tập chúng mình là sẽ vẽ cái cái phòng mình đấy cho nên là học từ đi để mình còn viết được nhiều nhiều chữ nha nhiều thứ nha bàn thờ bằng bàn thờ rồi rồi cô xin được uh, uh, nhận rằng là cô không biết cái từ bàn thờ như thế nào nhưng đại để chắc chắn nó sẽ có cái từ worship tiếp tục nào bây giờ mình sẽ đến một cái phòng tiếp theo nhá next one we have uh, ờ, đợi có tí nào yes dining room đâu look at the, à, altar bàn thờ rồi thank you Hoàng Thùy Anh nhá đấy hôm nay cô mới biết cái từ altar là bàn altar đúng không đọc như nào nhỉ cô cô đọc có đúng không altar bàn thờ đúng không hôm nay cô biết tưởng tưởng cô không học những cái từ đấy nào so thank you nha yes yeah thank you altar rồi hôm nay cô đã được học thêm một từ mới từ học sinh của mình rất là vui đúng không right rồi thế bây giờ bàn thờ là đặt trong cái living room đó nha đúng không living room right rồi tiếp tục mình đến cái phần dining room nè thường thường là các bạn hay bị nhầm lẫn giữa kitchen và dining room bởi vì là thường thường mình sẽ ăn cơm ở trong phòng phòng phòng bếp luôn đúng không rồi phòng phòng bếp luôn tuy nhiên là bây giờ nếu mà tách ra thì dining room với cả kitchen là hai phòng hoàn toàn khác nhau kitchen là chỉ để nấu ăn này để uh, bát đũa này rồi là rửa bát các thứ thôi chế biến thực phẩm còn phần dining room là cái phòng mà để mình dùng bữa này à, có bàn này thường thường là mình còn trải chiếu này hay là trải một cái sập bàn uh, thấp thấp thôi được chưa thì cũng là cái phòng ăn còn dining room là các bạn comment cho cô là trong dining room mình có gì nhỉ what will we have in a dining room à mình có flower pot lại còn ai nữa à food ok chair đúng rồi mình có chair mình có chair này ok mình có chair này mình có gì nhỉ mình có cup chính xác mình sẽ có cup rồi vừa dạy rồi cái cup là cái cốc rồi à, mình có table chính xác mình có table here có window ờ có một số phòng có một số nhà là sẽ có window còn thường thường là dining room mà sẽ không có window đâu right à mình có plate các bạn chú ý trong phần comment nha các bạn comment rất nhiều luôn bây giờ cô sẽ viết lên trên này nha rất cảm ơn các học sinh của cô lần nào ôn bài cũng thấy cô cũng thấy là các bạn vốn từ vựng không hề ít nha vốn từ vựng các bạn không hề ít và cô Ngọc dạy rất là nhàn chỉ cần dạy trở lại cho các bạn cách đọc thôi được chưa nhỉ nào liệt kê cho cô nào có gì nhỉ vừa nay cô thấy có các bạn liệt kê từ rất hay đó là từ plate cái đĩa đúng không rồi picture <laughs> thôi rồi nào cô sẽ viết lại từ đây cho đúng nhỉ có picture picture bức tranh được chưa nhỉ vừa nãy ở bạn à, Hiệp cũng nói là picture đúng không? mình có thể treo nó ở trong bedroom cũng được mình có thể treo nó ở living room cũng được đúng không mình thậm chí còn treo ở kitchen cũng được luôn một số nhà luxury hơn thì mình còn treo nó ở trong à, bathroom nữa phòng tắm nào picture nhá Yep, cái gì nhỉ of a dish this là bằng với cái đĩa rồi a spoon rồi có ờ, có có thìa đúng không thế cô đố nha trong cái này thì chắc chắn là không có cái thứ mình hay cầm đây cho mình xin cái đôi spoon à cái, cái đôi chopstick này chopstick cái đôi à, here we go nào đố biết đố luôn đấy look at here now treo ở đâu cũng được đũa ờ đũa chính xác đũa nào thế bây giờ thường thường thì ở bên kia thì người ta mới ăn bằng dao bằng dĩa chứ ở mình thì ăn bằng cái gì đây đũa rồi nào đũa nhưng mà ở trên lớp các bạn có được học cái từ đũa là gì không what this here có bạn nào biết cái từ đũa tiếng Anh là gì không comment cho cô nào no phải sát thực tế chứ gì học được phải sát thực tế chứ con nào đũa nha cô xem anh sẽ ghi từ mới cho các bạn nha mình có từ ồ oh, tí nào mình có từ gì đây chấm cô nói lại đang bị đơ nào, có từ gì nhỉ à rồi thank you minh hiếu we have the word chopstick right và lưu ý cho cô nhá chopstick thì thường thường mình không bao giờ mình ăn bằng một cái đũa cả always we have a two two chopstick vì vậy là mình sẽ có đuôi s đằng sau nhá chopstick chop chop chop rồi chính xác chopstick được chưa nhỉ thank you đấy đang ăn cơm phải lấy ngay giáo cụ ra để, dạy chopstick nhớ nhá không bao giờ ăn một cái đũa đâu chưa bao giờ tôi thì cô thấy và bố mẹ dạy ăn bằng một cái đũa cả <laughs> đó. một cái đuôi thì ăn thế nào cho nên là lúc nào cũng phải có à, đuôi s ở dưới từ chopstick nha chopsticks chính xác good job ngoài ra ngoài những cái từ các con đang nhìn thấy ở trên này các con đoán cho cô xem bằng từ nào nó không nhỉ thì cô ghi vào đây nè đây nhỉ? có gì không this oven à dining room mà dining room là phòng ăn mà còn cái fridge là cái tủ lạnh thì mình lại đặt nó ở trong kitchen rồi à bowl chính xác ăn bằng bát chuẩn luôn bowl bát nè bowl đây là một số các cái từ mà các bạn lớp mình tổng hợp ra viết ra vì vậy là cô sẽ ờ, không có ở trong phần app này không có phần trong app cô tổng hợp thì chỉ có cô comment trên này thôi bạn nào muốn ghi vào vở thì bạn ghi hoặc là vẽ sơ đồ tư duy ra nhá à còn knife ok ở trong bàn ăn thì cũng có thể là cái knife đấy clock đồng hồ ready clock nhiều từ nhiều từ có camera không à có có fan đúng rồi ăn cơm ở cái cái cái cái giới ờ, thời tiết mình phải có cái fan đúng không nhỉ phải có cái quạt chính xác rồi có fan gì nữa hai người ăn bằng đĩa vì người ta là người nước ngoài ờ, ờ đúng rồi cái ảnh này là ảnh minh họa thôi mình đang nói đến việc bữa cơm Việt Nam như nào mà có gì nữa có gì nữa nào fruit rồi ờ, thế mình bỏ qua từ fruit đi bỏ qua từ fruit đi mình nói về đồ vật thôi à cô ơi sao con thấy trong hình với cô con cô thấy cô trong hình với cô ở ngoài khác hẳn luôn Minh Kiệt gặp cô ở ngoài lúc nào vậy Minh Kiệt gặp cô ở ngoài lúc nào nào à rồi con tìm được những từ này à table chính xác có từ rồi là thế bên cô tạm để đây cho các bạn thôi nhá tạm để đây cho các bạn ghi vào nha bây giờ mình sẽ tiến hành đến cái bài cái phần mà nó nó nó gay cấn hơn cô ở Hà Nội cô đang ở Hà Nội cô chưa gặp học sinh nào ngoài hết nào bây giờ mình vẽ nha chứ chưa là bây giờ tạm thời là mình đã có mấy cái từ đơn giản rồi đúng không mình đã có mấy cái từ đơn giản là mình chuẩn bị vẽ nhá cô biết là cái trình độ vẽ của cô nó không có đến ờ, đến đâu cả nhưng mà vì là cô biết là lớp mình ai cũng vẽ giỏi hết á mình chuẩn bị vẽ nha nào các bạn giấy bút đâu where's your paper and I need a pencil here now pencil có đâu nhỉ pencil đây rồi rồi chuẩn bị nhá mình vẽ nhà nha cô thì không thích như, như cô ở nhà cô là nhà ống từ nhà một tầng thì cô không vẽ được hai tầng nên là cứ vẽ cái nhà bình thường nha cô vẽ cái kiểu thiết kế nhá còn nhà bạn nào ở nhà tầng thì bạn vẽ nhà tầng nhá được không sẵn sàng chưa rồi mình chuẩn bị vẽ nha là bây giờ bút của mình đâu nhỉ rồi sao lại cái đến cái lúc nước sôi nửa lửa bỏng này mà lại bút của mình lại bị hỏng nhỉ sao kỳ quá hả không một chút các bạn lấy giấy nha các bạn lấy giấy bút ra rồi cái bút của cô đây được chưa sẵn sàng chưa bây giờ cô sẽ vẽ là cô chia làm 4 cô, đây là nhà cô thì là nhà một tầng thì coi như là cô đang nhìn từ trên xuống đi rồi đừng đừng hỏi cô là tại sao mà cô vẽ xấu nhá <laughs> rồi cô chia làm bốn đây là coi như là cô nhìn từ trên xuống đi à, cô cô sẽ có là uh, phòng khách nhà cô đây uh, living room living room right cái từ living room này mình viết tách ra nha living room chưa là bây giờ mình có cái gì nhỉ mình có cái gì ở đây cô sẽ treo vào cái clock ở đây chưa Đấy, cô có cái clock right I have a clock here yeah à các bạn vẽ tiếp nào các bạn vẽ tiếp là tự tay mình vẽ luôn nào cô sẽ có một cái gọi là cái cho ở đây sao có vẽ xấu nhỉ đấy cô bảo nhá cô không có tưởng tượng nó, cô chỉ biết là nó sẽ có cái cái đo để để đi đi ra hai phòng đấy cái đo để mà mình mình đi sang bên phòng bên cạnh ấy, cái đo này đấy cô sẽ có một cái đo ở đây các bạn nào mà vẽ đẹp hơn thì nhớ là vẽ đẹp nhá đấy, cô sẽ có cái picture ở đây cái picture ở đây rồi picture về bông hoa đi cô rất là thích hoa cô sẽ vẽ picture đây here we go đấy cô sẽ có một cái picture theo picture của cô, sẽ có khung khung của picture này gọi là cái frame nhá đấy rồi nhớ là vẽ đẹp hơn cô ngọc nhá nếu là vẽ xấu hơn cô ngọc là phạt đấy rồi vẽ đẹp vào vẽ đẹp vào đừng vẽ xấu như cô tí nữa xong thì các bạn mai cô bảo là các bạn nộp bài các bạn nộp trên nhóm nha cô nhá vẽ đẹp vào được nghỉ hè rồi trừ bạn nào mà mai thi ra thì thì không phải nộp thôi còn ai mà nghỉ hè rồi mà toàn 9 10 là phải vẽ đẹp hơn đấy nhá đây em ơi cô vẽ cái sofa nhìn chán cực kỳ luôn ấy cô đảm bảo luôn cái sofa cô không nhìn ra được đây là cái sofa luôn như các bạn tưởng tượng như cô nhá đây là cái sofa trông giống cái sofa đúng không ăn ủi mình tí đi ăn ủi mình tí là nó giống cái <laughs> sofa đi trông giống mà đúng không vẫn vẫn giống nó là cái sofa được chưa nó vẫn là cái sofa nhìn từ trên xuống nó như thế chứ không phải cô vẽ xấu <laughs> đâu nào bây giờ cô nhà cô có một cái thảm to đùm luôn có một cái mát to đùm rồi nó là nhà cô có một cái mát Đấy, trên cái mát là nhà cô cái table luôn sao thế đây nhà cô có cái table oh, the table here nào cô sẽ ghi từ đây nha table right các bạn nhớ là ghi đây này còn bạn nào mà không ghi được từ thì bạn sẽ ghi là clock đúng chưa rồi các bạn ghi ở đây là door đấy hiểu chưa vẽ đẹp vào vẽ đẹp vào nha rồi đây cô sẽ ghi ở đây đấy cô cứ đánh dấu ra picture được chưa nhỉ viết nhỏ vào đây viết xa chính tả nha cứ mà bạn nào đăng bài lên mà thấy viết sai một từ tên là phạt một nghìn chưa nhỉ nào so far được chưa đấy hiểu cách viết chưa à, chưa xong tiếp tục ở đây là có cái gì nhá có cái này là cái rack đúng không thì cô sẽ ghi đây là cái mat cũng được hoặc là cái rack cũng được right bạn ghi từ nào cũng được cứ tưởng tượng đi xem có những gì là à vừa nãy bạn bảo là nhà bạn có cái television đúng không television thì cô sẽ ghi một cái vẽ một cái television ở đây nó trông nó cũng tạm tạm tương đối thì nhá chứ cũng không có giống lắm đâu đây cái này gọi là cái gì nhỉ phải để lên một cái kệ đúng không rồi phải để lên một cái kệ cô vẫn tiếp tục xin lỗi là tại vì cái của cô xấu quá xấu kinh khủng chưa nào television bây giờ người ta đâu có dùng cái television mà cô đang vẽ đâu đúng không bây giờ người ta dùng cái smart TV đúng không nhỉ các bạn cái loại TV siêu mỏng siêu to ấy loại 45 inch trở lên ấy à. rồi trong cái phòng này vừa nãy ờ, có một cái gọi là cái lamp đúng không nhỉ cô sẽ vẽ một cái cây lamp ở đây rồi here we go we have a lamp here right à, đây trông nó giống không thôi tạm giống đi nói chung là giống cũng giống đi đấy làm rồi bây giờ tiện thể ở đây thì mình có một cái kệ ở đây đúng không rồi có cái tủ ở đây rồi mình sẽ trưng cái gì ở đây mình sẽ trưng một cái radio ở đây đúng không như nhà hiệp đúng không nhỉ đấy trông giống chưa giống quá chứ lị trông giống cái nhà chưa tại để trông giống nhỉ được ấy. xong mình có cái tree ở đây đúng không vừa nay ờ, có cái tree ở đây này đấy đan vào đan rổ vào được chưa xong mình trồng một cái tree ở đây chi nhỏ thôi đó quá được luôn tuyệt vời xong các bạn nhớ nốt ra cho cô những cái cái vật ở trong này nha nhưng mà cái phòng khách của cô tại vì là nó bé quá thì cô không trang trí được thêm nhé các bạn vẽ to to ra để trang trí xong mình viết từ vào nhá được không được không nào vâng dạ cái xem nào vâng rồi thấy gật đầu được rồi vâng dạ here we go các bạn đã biết cách chưa và cô mong muốn rằng là các bạn sẽ vẽ tiếp cho cô ở trên một cái bedroom nào cái từ bedroom này thì mình lại phải viết liền nó vào nhá không được viết cách như này đâu nha con rồi tiếp tục mình sẽ có một cái gọi là phòng tắm à, mình có cái bathroom rồi rồi cái bathroom và cô muốn ở đây là một cái mình chia ra mình à thường thường ở đây là một kitchen đúng không kitchen này kitchen này nó cũng kết hợp luôn cả một cái dining room ở đây nữa đúng không dining room thì mình viết tách ra nha dining room right vẽ đẹp sạch sinh nhá vẽ theo đúng nhà mình nhá nhà nào nhiều đồ thì vẽ nhiều đồ và nhà nào ít đồ vẽ ít đồ cái bedroom thì đơn giản thôi cái phòng ngủ thì có mỗi một cái bed right không cái bed to đùng được chưa nhỉ đấy có một cái bed to đùng đấy cô vẽ xấu lắm đừng chê cô rồi cô sợ chê lắm góp ý thì được đây cô sẽ vẽ gối đây <laughs> à, giống rồi đúng không ờ đấy cô học vẽ vẫn giống mà anh sẽ ghi vào đây là ghi chú đây là cái bé được chưa nhỉ đấy bạn nào mà sáng tạo hơn các bạn vẽ cái window đây cho cô này vẽ cái window này các thứ này cái này con vẽ cả người được không có được luôn cũng khá gâu ơi ngon câu ạ đẹp mà cô ôi dịch cảm ơn nha khéo nịnh quá thật đấy rồi nhớ nha các bạn ghi cái khung sườn này vào là mình nhớ vẽ cho cô cái bathroom này cái bathroom này cái kitchen này cái dining room và cái living room nha xong ghi chú hết ra được chưa rồi các bạn rồi nha bây giờ để mình à, cô tắt share đây là các con vẽ vào các con vẽ cái này vào bedroom bathroom dining room và living room và viết hai này ra để biết biết biết mình sẽ vẽ cái gì nha xong chưa nào chưa cần vẽ chi tiết vội đâu chỉ cần biết là mình sẽ vẽ phải vẽ cái gì thôi chứ lại còn vẽ y hệt cô nữa thì chết đấy nào stop share nha rồi các bạn biết ơi cô các bạn ơi các bạn thân mến ơi nhá thì cái bài này sẽ là bài tập về nhà trừ những cái bạn nào mà thứ tư mà phải thi thôi không phải vẽ nhé không mất thời gian nhá còn đâu là những cái bé mà đã nghỉ hè rồi này mình có thời gian rồi này bắt đầu mình sẽ tô son điểm phấn cho cái bức tranh của mình thật là đẹp nhá đó ờ, cô sẽ chọn một bức tranh đẹp nhất của các bạn có cả màu nữa thì cô sẽ in ra được không cô sẽ in ra và xem là thứ hai là bạn nào có bức tranh đẹp nhất nhá được không nhỉ cô sẽ in ra và cô sẽ cho các bạn xem cô in cô, cô in xong cô đóng khung được không cô tôi đóng khung cô để trong nhà cô ấy còn uh, cái này là nháp thôi hết giờ con mới vẽ thật đúng rồi chính xác mình chỉ vẽ nháp phát phát thôi cái này sẽ là bài tập nhá uh, các bạn nhớ tô màu này ghi chú thật là rõ này nếu mà giả dụ mà ghi chú từ mà không có chỗ để ghi chú ý thì mình có thể ghi ở đằng sau hoặc là ghi ở dưới cũng được ghi nhỏ nhỏ thôi đâu không ok và thứ hai là cô sẽ gửi cho các con cái phần mềm của cái quyển sách mà cô đang dạy được không cô sẽ gửi cho các con cái phần mềm cái quyển sách để cô đang vì cái cô đang dạy ý, để cho các con có thể có thêm cái từ vựng là các con biết được rằng nó có nghĩa gì nhá rồi ok ừ. rồi nha And now this is a little bit late for tonight. Hôm nay cái số lượng các bạn tham gia học khá là đông, cũng rất là vui và các bạn gần nghỉ hè rồi và cái lớp mình thì nó cũng bắt đầu đông lên rồi. Chúng mình sẽ chuẩn bị nhộn nhịp hơn trong các cái buổi học sắp tới và nhớ chuẩn bị cho cô đầy đủ giấy A4 này, vở viết này, màu này, càng nhiều màu càng tốt. Chúng mình chuẩn bị hoạt động lại ở trên nhóm cộng đồng anh nuôi nhá. Giỏi tiếng Anh cùng con ý. Ok. Nào Sơn là trước khi đi ngủ thì mình sẽ làm gì nhỉ? Cả lớp. Đúng rồi, cô à, xin mời Khánh Vân nào. Khánh Vân rất là nhớ là cô sẽ add à, Khánh Vân ở à, Khánh Vân nào. Ok, what we would do before going to sleep? Like that teeth, Yeah, brush the teeth. And then wash your face and sleeping. Yes, and sleeping. Goodbye. Nào, Khánh Vân xin goodbye cho các bạn nào. Goodbye. Bye. bây giờ tôi xin mở mic cho các bạn nha. Thank you Khánh Vân rất là nhớ. Bye. Bye. Bye. Teacher. Teacher đưa đây. Bye teacher. Nhớ nha, nhớ vẽ tranh nha. Bye teacher. Tôi sẽ in ra đóng khung đấy. Bye nha. Bye. See you again. Bye. See you. Hẹn gặp các bạn ở tương lai nha thứ tư thứ tư dính ra thứ tư bye bye